sapu mm-hmm. mana mana piyuk nyagi ka mana abu pana kayo na ini jam me abi ya ga na jam ma mai wan ana jam na jo wa wa mo gi ai ka ba na jam ya mai hu jan na ma ye hi wan ma ye nyagi ma no ye wan kalau dah hinggap ini, nunjuk mah. Ini lagi, ini ada. Abi ya, main, main dia lagi ni. Ini lagi jualnya kau, iya tak bukan. Bukan kah? Ibu kau, ada gaya apa tak kena kau dah. Tiap apa tak nak kau. Kenapa dia? Saya pinjam, tiap mana. Ek ek mange, anik ni mana, apa tak nak. Baik, hei. 해놔야 이제 자 보라 제마 해놔 버리 이제 저다가 이제 보라 저 봐. 해라 버리 아가 이제 한 이제 해. 아자 답 고루 고루 고루 그때 아이 아이 아이 되게 이렇게 이렇게 막 이제 이제 요잖아. 이제 ああ言わねえじゃいいけどですあへんあぶあぶいじゃことじゃこほんとにえいやだいやいぶがいなえけどえやばなもまへんがいへんわやあへんはいえがあぶたのやめたなのばわえやけんじゃばいまやんのがな Yeah, I got it right out here. Yeah, I get it thế này thế nào mà để cái gì mà cái này thì đi được một thì mấy giờ cái à anh cái này cái cái này là cái này kiểu chết này nhé bỏ mấy bỏ nữa kìa cái này bây giờ áo này là như này đây là như vậy thế này đấy nó hai như vậy nữa thế thay được cái khi giờ em gặp anh mình nên nói cái này thì ra mai cái này cái cái cái này này, của nó mấy anh karena juga bây giờ macam balap balap baca hewan kena. Nan main ke makan apa? Injak. Nabi dia makan hewan. Amak. Nem jab. Nem jab jab cái tu orang yang orang orang hilang. rồi macam. là dia. Orang jalan pahit. Orang ni kau ni. Kami yang agak, orang tak nak hanya pahit. で夜なわへでこの顔はかばねえのこいないでなわへでのかまねおねよやばんのはりあいよわへのげねへやびだわやびやないでわへへかねやってへやでまげへいわまげやげあねんだへがあへやだ À, cái cái cái cái mà bảo lại dạ, nó Kaya, kung ka na ito anh ay higawa nó biyo ka này, ikaw mamapay. Ano man sa ka na. Kaya, dapat ang ka na. Kaya tabi po ay hihapon ta. Kaya man siya. Naja buhat. Nyai tayo à, na ako siya. Kaya mình, min. Ko. Kaya kim aja niya. Ha? Hindi yun na. Hindi, ano, hindi lang. Ahay. Anam jaga apa cakap orang dia jadi jadi jadi bukan ikut orang yang. Hai kamu je. Hai apa tu yang ani ani jawab main apa lah. Nah, yang lagi kan nak jawab. Nak pun nak nak nak wajah nak wajah ni je. Nên em cho bên này em nhà kia cũng tanya. Nên là nó quá trang hay quá này quá này 昔投げややってたらへんかむかおいなへんなでおいなはばやけないわへんちゃうめぎわんだよっておいかへんなへんとわへんなはば昔なわんだわへんけおいなはば昔ながばながやってたらやわへんわ nó cái này đâu phải cái này cũng là nói cái này đẹp nè dài việt nam ನಮಗೆ ಹೀವ ನಮಗೆ ಹ್ಞೂ ನಾಯ ಮಹಂಜೆ ಅಹಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾಯಕ ಮನಗೆ ತಗೊಂಡು ಕರ್ಮ ಅದು ಮಾಡ ಮಗ ನಾಜೆ ಯಾಕೆ ನಾವುದೇ ಹರಿಂಜ ಹೇಗೆ ನಾನು ವಿಜಯ ನಾನೇ ವಾದ ಬೇಕು ಹೌದು ಹೇಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅಹಿಲಕ್ಕೆ ಅವನು ವಾನುವ Ừ, bạn ấy phải para yun con ờ, anh ấy hay rồi, que có bueno no casi nada ya đấy, ni mano y con la panda que ya te no có phải cái cái hoa cái con này hòa hoa phải cả cái sao không có mà không cho em coi như là cái bắt là cái giả đây thế nào đây đây cái à bảy qua mà là má cái mà qua, bảy mình nên là cái má cái nó cái này nhưng mà cáo không có vậy mà நாளைக்காக இந்த ஐயாவும் இப்போவான மாயகை நான் மாயோ நாக மாஞ்சன ஒகலாங்க எயிட்னது அப்படியாது மேஜனங்க லாங்க நாக bay mặt nem người là cho nó ra lại hai cái mấy bà bố hết lấy vậy nói mai đã gây mà bố tên nó ra lại cái gì mà ngoài cái tên vậy ka ibu wahai ma ya wa ta ha ala ta ko ai ka na ba me ye wa le dia ha de yo ra ya no de a hi ja ha ya me na de abu e di ta ko de de ye dai bu hi ye de e bu ka ha ta na ka ma ya ko ta me ma hi na ha thế này các bạn đấy giờ đấy các bạn bạn ê bọn các bạn bạn mẹ bây giờ khai nhau đấy sao bạn còn gì mà nào nào bạn đấy mà cái nào bạn bạn cái sao bạn bạn cái cái nào bạn na chỉ cái bạn làm cả nữa, này này cái cái mà mà này mà đuổi phải cái anh mà em quay mà này không có ăn nào đâu em അതുമാല നോക്കലായി കൈമാകെ ഐക്യത്തെ പോലെ നോക്കലായി കൈമാകെ ഒക്കെ പാടാനൊക്കെ അമ്മൻ്റെ വയറ്റാണ് പോലെ ഒക്കെ ഭയങ്കര പോയി വയറ്റ പരപ്പാവ കഴിക്കാൻ വന്നത് കഴിയാൻ പോകും പോരാ 那个，人家在台了。 えー、アポタカポカポボカボカケアポタえらんがあんがめたばへなたらわながえながねじゃもんびやわんじゃびやいわまいわならんじゅわなげはまんだったばいあまげへいわあまげあまんじゃのあらんげない không cần người 만원이거나 있잖아 아무까 나한테 아비야 바다가 아니가 와서 아무까 나게 mà cái cái cái mà mà lại người cái náo của anh mà đây gọi này lại cái nói lại cái đại học tạm còn cái gì vậy là của là quay bài học rồi hay cái giờ à học nói chuyện chuyện quay đại học rồi các bạn cảm ơn các bạn các bạn này, ra Kaikki on. Hänekään. Näitä pohjaa. cái nào vậy? cái voi tuhuntia. Nää ja niitä nää tailoja. Nää voi tehdä. Kaupuhalta voi ba muuten. Ei nää voi tehdä. Hei, tuo gì mà tällä kahden puhalla tiimaan jää. Hei, oikein mà, kaikmaan. Hei, hei. No niin, jydyttää. Rahimah buatlah kau. Cuma nak lah macam tu nak tak saja. Eh kau ruku ruku ruku ruku. Kau tak bi. Aku nak nak nak nak mana dari jawan semai. Kenapa itu? Kenapa? Apa lagi kau? Apa lagi? Naya amje. Awak amje. Nak kan naya má vì mấy qua đâu qua qua qua qua này rồi cái buổi giờ qua buổi gì hết đã cho đến qua buổi giờ thở rồi cái cô các bác sĩ gặp chán na thì mấy mấy thấy giờ qua na chân mấy thấy giờ hỏi cho mà làm đúng tao mà làm cho dạ. Dạ, mà gì đấy yeah you want ai tao mà làm thế thì phải học qua phải học qua nó Nämä ajaa vain. Ai, no vi mä teen. Niin chơi, teen jäkirä. Asaajana. Hän on kaikkein näin, en tiedä. Nämä on. Vielä se kaikkein vaan. Aiketaan juuri on vapanaan. Hei. Không về Không thể giờ Hết rồi thôi chứ Hết là hàng già ừ, Mà nó biết chơi, Mà ở đây là cái gì